đêm nghiêng trăng đổ trên cầu trăng lội qua dòng một dòng bể dấu chẳng vãi nơi đâu đêm rơi trăng lặn sông chờ trăng chảy trên bờ dài một dòng thơ khóc sông mịt mờ trăng về ngoài hiên mong thuyền xuôi bến vớt trăng say đêm ướp trăng say mềm thềm hoang dãi niềm đứng bên thềm khơi nỗi niềm khẽ chân trăng về ngại ngần chờ ai trước sân ngần ngứa mấy lần chẳng mơ chẳng đợi chẳng chờ chẳng mỏi chẳng mờ lạc dòng vần vơ chẳng khóc chẳng mơ chẳng hoang đi lạc khơi ngàn chẳng quần giữa đàn lạc dòng thời gian khóc chẳng hoang tàn trăng về ngoài hiên mong thuyền xuôi bến vớt trăng say đêm ướp trăng say mềm thềm hoang dãi niềm đứng bên thềm khơi nỗi niềm khẽ chân trăng về ngại ngần chờ ai trước sân ngần ngỡ mấy lần khẽ chân trăng về ngại ngần chờ ai trước sân ngần ngỡ